Chào anh em nhé, chào anh em đã quay trở lại kênh Dũng xoay kèo cũng như là việt Dũng bóng đá Nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã kèo cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất cho anh em có thể tham khảo và đầu tư Thì như anh em thấy là trên ờ, kênh Dũng xoay kèo ngày hôm qua Dũng lên cho anh em một số cái video về cái trận đấu của thằng ờ, Newcastle rồi à, Juventus và West Ham thì anh em lần lượt coi cho mình những cái mã kèo ở ngày hôm qua thì ở ờ, trước mắt là trận đấu của Brighton được chấp 0.5 thì mình đưa ra cho anh em mã kèo là Brighton được chấp 0.5 ở trong trận đấu này nhưng ở ờ, gần cái giờ bóng lăn ấy, thì mình thấy nhà cái nó niêm yết lên thành mã kèo Newcastle chấp 0.75 thì ngay lập tức mình đã khuyến khích anh em đầu tư qua mã kèo là Newcastle chấp 0.75 ở trong trận đấu này bởi vì chắc chắn ở trong trận đấu này nó phải có một cái lợi thế gì đó nên nó mới đưa ra mã kèo cao hơn là cái mã kèo cũ mình đưa ra ở video là 0.5 thì thực sự rất là may mắn khi mình mình đã kịp chuyển cho anh em qua mã kèo là newcastle.0.75 ở trong nhóm để anh em có thể tham gia đầu tư và thắng với tỷ số cách biệt lên tới là 4-1 và cũng đó là ăn được mã kèo là uh, tài 2.5 và cũng đó là ăn được mã kèo newcastle.0.25 ở trong hiệp 1 thì uh, cũng như còn về cái trận đấu của thằng Juventus thì ở trong trận đấu mình đưa cho anh em mã kèo là Juventus được cộng 0.25 và tài 2.25 thì đã ăn được nửa của mã kèo châu Á của Juventus được cộng 0.25 và gây cái nửa má kèo tại 2.25 nhưng mà đã ăn được má kèo là tài góc 9 ở trong trận đấu này thì coi như là ba má thì đã ăn được một má và hòa hòa tiền hai má kia thì còn về cái trận đấu của thằng AZ đối đầu với West Ham thì mình đưa ra cho má kèo là AZ và cùng đó là xỉu 2.5 thì đã gãy má kèo AZ và ăn được má kèo xỉu 2.5 ở trong trận đấu này thì coi như là tất cả những má kèo thì đầu nữa hầu như là tập trung vào trận đấu của thằng Newcastle thì xin chúc mừng những anh em nào mà đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng ở trong thời gian qua cũng như là Chúc mừng những em ở trong nhóm của Việt Dũng đã ăn rất là rực rỡ với những mã kèo ngày hôm qua Dũng gửi vào trong nhóm từ uh, mình hay nói với anh em á là từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu diễn ra thì Dũng sẽ gửi những mã kèo vào trong nhóm để anh em để tham gia vào đầu tư chứ không phải uh, anh em đầu tư theo những cái mã kèo mà Dũng đưa ra trên kênh YouTube này bởi vì những mã kèo Dũng đưa ra trên kênh YouTube chỉ mang tính chất cho anh em tham khảo mà thôi chứ chưa phải là cái mã kèo cuối cùng Dũng đưa ra cho anh em để tham gia vào đầu tư thì cũng như là anh em nào hiện tại còn chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có một người quân sư cũng như là một uh, à, trang chơi uy tín uh, thì có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele hạ cầm Dũng soi kèo cũng như là cái số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và đưa ra những cái mắc kèo ngon ăn và chắc ăn nhất cho anh em thể tham gia đầu tư và có thể về bờ một cách nhanh nhất thì còn quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay Dũng sẽ đưa ra cho anh em một số cái thông tin nhận định về cái trận đấu của uh, à, Quảng Anh đó là trận đấu của Bournemouth cũng như là Embu. Thì như em có thể thấy là trận đấu này được diễn ra lúc 21 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2023 thì liệu rằng ở trong cái trận đối đầu này thì phần sân của Embu đội khách ở trong trận này thì có thể giành được cái chiến thắng của mình và có thể nâng cái thứ hạng của mình ở trên cơ bảng xếp hạng hay không thì anh em có thể cùng mình đưa ra những cái quan điểm cũng như là đưa ra những cái thông tin cũng như là đưa ra những cái mã kèo ngon chắc ăn nhất ở trong cái trận đối đầu này để anh em có thể tham gia vào đầu tư thì trước đó thì anh em hiện tại nhá đang xem video yêu quý hãy để lại xuống một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để dùng có thêm động lực ra thêm các video khác có thể uh, cho anh em thể xem và tham khảo cũng như là anh em có thể để lại cho Dũng một lượt bình luận để đóng góp ý kiến thì quay trở lại trận đấu ngày hôm nay thì anh Ngọc của mình đã qua cái kèo nhà cái đưa ra cho cái trận đối đầu này để anh em có thể nắm bắt rõ hơn về trận đấu thì về cái mã kèo uh, Cược chấp toàn trận thì phần sân của em đội khách sẽ đưa ra mức chấp là 1.25. Anh em bỏ một vào kèo đội chủ nhà Bournemouth thì ăn được 0.85. Trong khi đó anh em bỏ một vào Man City, à, Manchester United thì ăn được 1.07. À, Trong khi đó kèo tài xỉu toàn trận được niêm yết ở mức đó là ba trái hòa. Anh em bỏ một kèo tài ăn được 0.90. Anh em bỏ một vào kèo xỉu thì ăn đủ. Và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 1.25 cũng như là kèo cược chấp hiệp 1 thì à, Manchester United chỉ chấp 0.5. Và anh em nếu mà à, cái cái tỷ số nào của ở trận đối đầu này ấy, thì anh em có thể nằm nhẹ cho mình một cái máy kèo tỷ số ví dụ anh em kết thằng à, chẳng hạn như thằng à, bơn mâu đi thắng với tỷ số lên tới là 3-0 thì anh em có thể thấy là anh em bỏ một vào cái máy kèo này thì à, ăn lên tới là 1.13 ví dụ anh em bỏ 1m ra thì ăn lên tới là 1.13m và ở trong cái trang của mình thì đang có một số các mã kèo khác liên quan đến cực chấp à, ví dụ như là cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn nếu mà anh em cảm thấy là à, cái trận đối đầu này có cả hai đội đều ghi bàn thì anh em có thể vô cái mã kèo bỏ một vào ăn lên tới là 1.59 hoặc anh em cảm thấy là không có một cái bàn thắng nào được ghi ở trong trận đối đầu này thì có thể vô bỏ một ra ăn lên tới là 19 và cùng đó hiện tại nhá, anh em nào mà đang chưa có thẻ Poco chưa có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư thì anh em nếu mà muốn chơi trên trang để có thể uh, vô được nhiều mã kèo dễ hơn thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele a à, còng Dũng soi kèo cũng như là cái số Zalo Dũng đang để ở đây để em có thể tham khảo đầu tư cùng với uh, Dũng cũng như là những anh em ở trong nhóm bởi vì anh em mà chơi qua thầu qua cò anh em mà kết thằng bơn mâu đi anh em bỏ một ra thì ăn có 0.85 nếu mà anh em mà chơi qua thầu qua cò nó chỉ cho anh em ăn khoảng 0.7 hoặc là 0.75 thôi thì anh em có còn cái gì đâu anh em bỏ ra đủ nhưng mà anh lại ăn rất là thiếu mà thiếu rất là nhiều chính vì vậy rất là thiệt thòi cho anh em cũng như là phải vô một cái mã kèo rất là sớm từ 4 à, đến 5 tiếng đồng hồ trước cái à, giờ bóng lăn bởi vì bọn nó thức đâu có thức để chờ anh em à, sát giờ bóng lăn mới tham gia đầu tư đâu thì với nhóm của Dũng là hoàn toàn miễn phí nên anh em nào mà có thiện chí muốn chơi cùng những anh em ở trong nhóm của Dũng á cũng như là theo những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để có thể về bờ thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tay lẻ ở đây cũng như là cái số Zalo Dũng đang ở trên để trên màn hình á. Thì à, còn quay trở lại trận đấu ngày hôm nay thì trước hết về cái phần đội hình dự kiến hai đội bóng thì phần sân của đội chủ nhà Bournemouth sử dụng cho mình đội hình 4231 trong khi đó phần sân của MU cũng sử dụng cho mình đội hình là 4231 luôn và hàng công cao nhất của MU ở trong cái trận đối đầu này đó là Marcus Rashford trong khi đó ba tiền vệ hộ công đi theo sau gần lượt đó là Anthony, uh, Fernandes và cũng đó là Jordan Sancho và bên phía phần sân của Bournemouth ở trong cái trận đối đầu này thì sẽ có hàng công cao nhất đó là Solanke trong khi đó phần uh, tiền vệ hộ công thì đi theo sau để hộ công cho số 9 này đó là Triste Brin và cũng đó là Quattara còn đến với cái việc mà chấn thương thì anh em thấy là hai đội bóng đang chấn thương khá là nhiều khi mà phần sân của Bournemouth có tới cho mình là bốn cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và có một cầu thủ uh, à, Semejo đang bị nghi ngờ không thể ra sân và ở trong trận đối đầu này. Trong khi đó phần sân của MU thì lại có là bốn cầu thủ đang bị chấn thương. Lần lượt đó là Hatton, Martinez, uh, à, Sabitzer cùng với đó là Van der Beek thì theo sau đó là sẽ có hai cầu thủ hiện tại đã bị nghi ngờ còn có thể ra sân được hay không thì còn chưa biết. Thì à, đó là uh, Tommy Day và cũng đó là Marcus Rashford. Và về cái việc mà hai hàng này thi đấu ở trên cái đấu trường ngoại Anh ở trong những trận đối đầu gần đây nhất thì anh em thấy nhá, phần sân của ở bên mông đang tỏ ra yếu kém hơn khá là nhiều khi mà có cho mình là hai trận thua trên cái đấu trường ngoại anh ở cái hai lượt trận gần đây nhất và anh em mà tính tổng ở trong 10 trận đối đầu gần đây ở trên cái đấu trường ngoại anh ạ thì có cho mình là 5 trận thua và là 5 trận chiến thắng trong khi đó phần sân của em thì sau khi mà có trận à, hai trận à, thất bại trước à, lần lượt là Brighton và West Ham thì đang lấy lại cho mình cái phong độ đó là tỷ số là 2-0 trước Wolverhampton thì anh em mà nhìn ở trong 10 trận đối đầu gần đây nhất ở trên cái đấu trường của phần sân của Manchester United thì hiện tại đang có cho mình là 3 trận thua 2 à, trận hòa và có cho mình là 5 trận chiến thắng thì sau đây anh em cùng mình xem qua những trận đấu gần đây của hai đội bóng này ở trên cái đấu trường thứ nhất về phần sân của Bournemouth thì à, trận à, đối đầu trước Crystal Palace thì uh, Bournemouth để thua với tỷ số là 2-0 khi mà Crystal Palace đưa ra mức chấp là 0.75 và ở trong cái trận đấu đầu này thì có ít phạt uh, thẻ cũng như là có nhiều phạt góc được đưa ra anh em thấy nhá có chỉ là hai phạt uh, thẻ được đưa ra mà thôi đó là hai thẻ vàng nghiêng về phía phần sân của Bournemouth nhưng mà có tới là 13 phạt góc được đưa ra cho trận đối đầu này còn về cái trận đấu trước đó khi mà thua trước một đối thủ uh, cũng được đánh giá nhỉnh hơn đó là Chelsea thì Chelsea đưa ra mức chấp là 0.5 và Bournemouth thua với tỷ số là 3-1 về những cái thông tin phật gốc cũng như là phật thẻ thì em thấy là hai thằng này thi đấu với nhau có tới là 14 phật gốc được đưa ra nhưng mà lại chỉ có 4 thẻ vàng được rút ra mà thôi. Thì anh em thấy nhá, để trước đó khi mà uh, có hai trận thua thì đã có một trận chiến thắng cách biệt lên tới là 4-1 trước phần sân của Leeds United thì anh em có thể xem qua cho mình ở trong cái trận đấu này để xem cái mã kèo nhà cái đưa ra là bao nhiêu khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì bơn mâu chỉ đưa ra mức chấp là 0.25 mà thôi và đã thắng cách biệt lên tới là ba bàn thắng và anh em thấy là cái thằng bơn mâu này thi đấu có rất là ít phạt thẻ được đưa ra nhưng mà cũng có ít phạt góc được đưa ra khi mà chỉ có là 7 phạt góc mà thôi thì bên phía phần sân của MU thì anh em thấy là trước khi mà có hai trận thua thì uh, sau này thì lại có một trận chiến thắng trước uh, Wolverhampton thì anh em thấy là MU đưa ra mức chấp lên tới là 1.5 và đã thắng cách biệt lên tới là hai bàn thắng và đã giúp cho MU có thể thắng được kèo châu Á trong trận đối đầu này còn về những cái thông tin khác về thông tin phạt thẻ thì sao thì anh em thấy là có là tới 5 phạt thẻ được đưa ra trong khi đó có tới là 10 với 8 phạt góc được đưa ra cho trận đối đầu này vậy còn về hai trận thua trước vào West Ham và Brighton thì anh em xem qua trận thua trước West Ham thì MU cũng là đội đưa ra mức chấp là 0.5 và chắc chắn thua với kèo châu Á với tỷ số là 1-0 còn về thông tin phạt góc cũng như là thẻ thì anh em thấy là chỉ có là hai thẻ vàng được rút ra nhưng mà có tới là 12 phạt góc. Vậy về cái trận thua trước Brighton với tỷ số là 1-0 anh em có thể thấy là trong trận đối đầu này thì Brighton là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 và chắc chắn Brighton đã thắng được kèo châu Á. Đây, anh em thấy về những thông tin được thống kê đây thì toàn trận đấu này thuộc về phần sân của Brighton khi mà có 60% kiểm soát bóng, 22 à, lần đưa ra cú sút có 6 cú sút nguy hiểm và cùng đó có tới là 14 phạt góc cũng như là 8 thẻ vàng được đưa ra cho trận đối đầu này thì anh em có thể xem qua cùng mình ở những cái trận đối đầu gần đây của hai đội bóng này giữa thằng mâu đối đầu với MU để xem cái diễn biến của hai thằng này thì đấu như thế nào thì như anh em có thể thấy là trong khoảng 4 à, trận đối đầu gần đây nhất ở trên cái đấu trường ngoại Anh thì à, Manchester United có cho mình trận chiến thắng 3-0, 5-2 và có trận chiến thắng là 4-1 mặc dù là thính thẻ đỏ. Trong khi đó có một trận thua 1-0 trước Bournemouth thì sau đây anh em cùng mình xem qua những cái trận đối đầu này để xem mà mà kèo nhà cái đưa ra là bao nhiêu thì chưa hết về cái trận đấu mà MU thắng với tỷ số là 3-0 khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì MU đưa ra mức chấp lên tới là 1.75 và đã thắng được cái kèo châu Á trong trận đối đầu này khi mà à, những cái thông tin được thống kê đây là MU kiểm soát bóng là 59% có 18 cú sút và có là 6 cú sút nguy hiểm trong đó có tới là 11 phạt góc cũng như là có 3 thẻ vàng đều được uh, thuộc về phần sân của bốn mẫu vậy về cái trận đấu à, trước đó ở cái lượt đi thì uh, anh em à xin lỗi là lượt về và MU có trận chiến thắng là 5-3 thì ở trong trận đối đầu này thì uh, à, MU đã thắng được kèo châu Á khi mà chỉ đưa ra mức chấp là 1.75 và thắng cách biệt là 3 bàn thắng và anh em thấy nhá những cái thông tin được thống kê đây thì cũng lại là một trận đối đầu uh, thuộc về phần sân của MU khi mà tất cả những thông số được uh, thống kê đây đều về một phía cũng như là những cái thông tin phạt góc là có 11 phạt góc, uh, một thẻ uh, được rút ra ở trong cái trận đấu này còn về cái trận đấu trước đó khi mà Bournemouth thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì đã thắng được ở à, với à, mức à, tỷ số là 1-0 và MU chỉ đưa ra mức chấp là 0.25 mà thôi và anh em có thể thấy là bàn thắng được ghi ở ngay cái cuối của hiệp 1 ở phút thứ 45 và cũng đó là những cái thông tin về phạt góc thì anh em thấy là có tới là 14 phạt góc cũng như là uh, ờ, 7 thẻ vàng được rút ra vậy thì còn về cái trận đấu mà mặc dù MU dính thẻ đỏ nhưng mà đã thắng với tỷ số là 4-1 thì anh em có thể thấy ở trong cái trận đấu này thì Amo dính cái thẻ đỏ phút thứ 79 nhưng mà ở bên phía phần sân của Bournemouth lại không ghi được một bàn thắng nào vào lưới của phần sân đội chủ nhà Amo ở trong cái trận đối đầu này vậy thì về cái tỷ lệ phạt góc cũng như là cái má kèo thẻ thì anh em thấy là trong trận đối đầu này cũng có lên tới là 9 phạt góc cũng như là chỉ có một thẻ đỏ nhưng mà à, lại có là hai thẻ vàng được đều được đưa ra cho phần sân của MU ở trong cái trận đối đầu này và anh em thấy nhá những các con số thống kê được thống kê ở đây ở đây thì uh, có thể thấy là hai này mà đối đầu với nhau thì hầu như 4 trên 5 trận đối đầu gần đây nhất có nhiều hơn 2,5 bàn thắng cũng như là uh, ờ, 5 trên 7 trận đối đầu gần đây nhất có ít hơn 4,5 thẻ nhưng mà về cái má kèo phạt góc á, thì 7 trên 8 lần đối đầu gần đây nhất của hai thằng này thi đấu trên cái đấu trường ngoại Anh thì có là 10 à, nhiều hơn 10,5 phạt góc thì với cái việc mà hiện tại MU đang à, cố gắng có thể trụ ở trong cái nhóm top 3 và top 4 của giải đấu ngoại Anh và khoảng vâng, bơn mâu ấy, thì nó sẽ cố gắng để à, có thêm ít nhất là một đến hai trận thắng để có thể vào được cái ờ, vị trí cái nhóm an toàn khi mà giải đấu ngoại anh không còn quá nhiều trận đấu được diễn ra thì liệu rằng với những cái thông tin như vậy thì má kèo nào là má kèo anh em nên đầu tư cũng như là má kèo nào sẽ là má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia đầu tư ở trong cái lần đối đầu này thì sau đây chúng sẽ đưa ra cho anh em một số cái má kèo lần lượt đó là má kèo bơn màu được chấp 1.25 ở trong trận đối đầu này mặc dù nhé à, ờ, về các thành tích thi đấu mà hai thằng này thi đấu với nhau ở trong lịch sử đối đầu á thì hoàn toàn là ủng hộ về phần sân của MU cũng như anh em có thể thấy đây thì hang này mà đối đầu với nhau có 11 lần mà thôi nhưng mà có một trận hòa trong khi đó MU thắng tới lực 8 trận và chỉ có để thua là hai trận mà thôi chứ và Dũng vẫn đưa ra cho anh em cái má kèo đó là Burnbow được uh, chấp 1.25 ở trong cái trận đối đầu này hiện tại ấy, thì Burnbow thì chắc chắn nó đang cần điểm để có thể uh, vào được cái nhóm an toàn ít nhất về vị trí thứ 12 à, hay là 11 ở trên bảng uh, xếp hạng chứ không phải để bị uh, thằng Leeds hay là Leicester City bám đuổi ngay sát phía sau mặc dù chỉ là còn hai vòng đấu nữa thôi là tức là nếu mà Leeds nó có thể giành được ít nhất là hai trận chiến thắng thì cũng chỉ có là khoảng 6 điểm mà thôi không thể nào bằng vị trí thứ 14 của thằng Bournemouth được nhưng mà chắc chắn thằng Bournemouth sẽ không dễ dàng thì buông xuôi khi mà chạm trán với một đối thủ đang đứng ở vị trí thứ tư để dễ dàng cho vị uh, thằng Emo này có thể uh, giành được một cái vé đi uh, vào cúp C1 năm sau thì chính vậy Dũng mới đưa ra cho anh em cái thông à, cái mã kèo đó là Bournemouth được chấp 1.25 cũng như là mặc dù cái trận đối đầu này nhé là một trận đối đấu khá là căng thẳng mặc dù ờ, mỗi đội bóng đều có cho mình một mục tiêu khác nhau và chắc chắn là anh em nghĩ là nó sẽ có một cái trận đối đầu có rất là nhiều bàn thắng được xảy ra nhưng mà ở bên phía Dũng thì Dũng lại nghĩ đây là một trận đấu có ít bàn thắng ít hơn là hai ba bàn thắng được ghi ở trong trận đối đầu này chính vậy Dũng mới đưa ra cho em market là xỉu ba hòa ở trong trận đối đầu này khi mà cái lịch sử của hai này mà chạm trán nhau thì hầu như là có những trận uh, đấu là có nhiều hơn 3 bàn thắng nhưng ở những trận uh, đấu gần đây nhất anh em có thể thấy là hai thằng này tỏ ra rõ ra là đã không không còn có nhiều cái uh, mong muốn thi đấu với có nhiều bàn thắng bởi vì phần sân của MU anh em thấy ở trong uh, khoảng 4 trận đấu gần đây nhất là chưa có một trận đấu nào có nhiều hơn hai bàn thắng cũng như là ở trong cái giai đoạn cuối mùa giải năm nay thì phần sân của MU đang tỏ ra thi đấu khá là yếu kém khi mà thi đấu ở vị trí là sân khách khi mà thua trước thằng Brighton thì có thể uh, chấp nhận được nhưng mà thua trước thằng West Ham lại thua với tỷ số 1-0 thì anh em có thể uh, xem qua và cái việc khi mà đang tỏ ra thi đấu khá là yếu thế khi mà thi đấu ở trên cái vị trí là sân khách trong khi đó phần sân của thằng Brighton đã thắng được phải là Leeds với tỷ số là 4-1 thắng là Fulham với tỷ số là 2-1 và chỉ thua với những đối thủ mạnh đó là ờ, Chelsea 3-1 ờ, West Ham 4-0 và có tỷ số thua trước Brighton là 2-0 nhưng ở trong những trận đối đầu gần đây thì ờ, phần sân của Brighton đang thể hiện tốt hơn khá là nhiều chính vì vậy Dũng mới đưa ra cho anh em các mắc kẹt là xỉu ba hòa trong trận đối đầu này để anh em có thể tham gia đầu tư chứ còn nếu mà anh em nào mà cảm thấy không kết thì có thể đi ngược lại mình và mà kèo là tài bao hoa còn về cái mắc kèo tài gốc thì anh em có thể nằm thêm cho mình mắc kèo là tài gốc ở trong trận đối đầu này và đây là ba mắc kèo dùng chốt cho anh em có thể tham gia đầu tư ở trong cái trận của thằng Bournemouth đối đầu với em thì lần lượt sẽ ở Bournemouth chấp à, được chấp 1.25 chịu ba hòa và tài gốc nếu mà anh em nào cảm thấy trùng máu thì có thể à, đồng hành cùng Dũng còn anh em nào mà cảm thấy không trùng máu thì có thể đi ngược lại Dũng đi vào cái mã kèo là MU chấp 1.25 tài 3 và cùng với đó là chịu góc để anh em có thể à, đem lại lợi nhuận cho mình cùng với đó thì hiện tại anh em nào ờ, chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có một người quân sư cũng như là một cái những cái mắc kèo chắc chắn á, thì anh em có thể vào nhóm của Việt Dũng bởi vì nhóm của Dũng là hoàn toàn miễn phí chứ không mất kỳ ờ, mất ờ, một cái đồng phí đồng lộc nào cho ai cả Dũng hoàn toàn có thể hỗ trợ cho anh em để có thể chơi những mắc kèo <coughs> ngon ăn và chắc ăn nhất để có thể tham gia về bờ một cách nhanh nhất thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele hạ cầm Dũng sụp kèo cũng như là cái số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và chơi cùng với ờ, nhóm của Việt Dũng với những anh em khác ở trong nhóm anh xin nhắc lại một lần nữa, nhóm của Dũng là hoàn toàn miễn phí, không thu bất kỳ một cái đồng phí đồng lộc nào từ anh em. Nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm và tham gia. Thì sau đây Dũng cũng xin phép kết thúc video tại đây để anh em có thể uh, tham khảo những mã kèo của Dũng và có thể đầu tư hoặc là đi ngược lại Dũng. Thì Dũng xin phép kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo. Chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo mà anh em đầu tư.